Hello. Xin chào các bạn nha Hôm nay à, mình ra đồng Tiếp tục mình ra đồng nữa Mình làm cái ờ, ẩm thực nha các bạn Bữa nay mình có mua cái mớ Có mớ diệm xanh nha các bạn Bây giờ đây mình Mình chuẩn bị Luộc đi luộc nha các bạn Bữa nay mình làm cái diệm xanh thì mình xào sơ ớt nha các bạn Đây, giờ bắt đầu giờ mình à, luộc nha các bạn giờ này giờ mình nãy giờ nhóm lửa nhưng bạn xong rồi giờ bắt bả lên luộc nha bạn đầu tiên bây giờ ở nhà ấm dịch quá không biết đi đâu bạn giờ cứ giờ ra ngoài đồng đi mình ăn nước đang lạnh không bạn chào các bạn <laughs> vợ mình bắt đầu uh, xé ớt nha các bạn bây giờ mình về cho xé vào nha các bạn không các bạn ơi cái này mình luộc cho nó chín cái nha bạn giờ mình xào này cái đó mình xào cái nó chín mình ăn cái bụng nha bạn ừ, không quá bạn ơi mình đang à, niêm niếm nha các bạn đó, chuẩn bị mấy bịch à, bịch đường bịch bột ngọt luôn xinh xinh đào chín rồi nè bạn bây giờ giờ mình rút uh, thuốc nha các bạn bây giờ mình đặt dịch mà có cái món này là là là là nhất này các bạn vỗ tay vỗ tay vỗ tay vé <laughs> của vợ mình xào nãy giờ nha các bạn đây ngon giờ vợ mình ăn thứ nha các bạn đó ờ, đưa ra nhỉ ừ. Ừ. càng nhăn sao vậy ngon lắm các bạn ngọt lắm à, lần đầu tiên mình ăn có bao luôn á giờ <laughs> tình núi không các bạn không có cái món này ăn đâu bạn ơi đây ở dưới có đồng bình mới có các bạn thích công này? nè sắc sắc ừ, giá rồi coi thử cái con này ra sao bạn ngồi sát sát rồi ăn đó bự chưa ngon giờ làm cho mình cho tổng con thử đi đến lúc đêm nữa nè ừ. ừ. Trời. giờ giờ mình ăn mình thấy thèm hả bạn à, giờ giờ cho qua để mình có mình cái trôi cái màn trôi đó bạn bây giờ ờ, mình ấy ờ, chuột lỗi lại bạn con còn sống hay nó cứ nghe đâu uhm. ngọt dai ngon lắm con này nó cháo cũng được rồi nói chung là ngon đấy bạn tắm nước nước ừ. à, đúng, mất anh em mày giữa cánh đồng đó nói chung là vừa mát mày mẻ anh nữa là ngon ba chục ngàn thôi ừ cây cây mình mình cây cây ngon đó bạn ơi bà có lai lon bia nữa thông ạ nước nách à <laughs> ừ ngon có cái món này mà nhậu là ừ. thôi đó Còn nói nước nóng miệng bàn Ừ Rồi mình đợi dưới đây các bạn Để cho mình dùng thử Ngon lắm Thôi ăn đi trong rồi Ủa. Lì của nó hả mời Mời các bạn nha <laughs> ừ. Gặm cái ờ, những giọt cuối cùng bạn Ngon ừ. Lắm bây giờ Ngọt Cái cây nữa Mặn mặn ngọt ngọt ừ. Đúng đúng Ngon à các bạn thông cảm nhận và dạ, mình ra đồng của mình có gì đỡ các bạn nó phút tầm nhìn các bạn thông cảm nha ừ. ngon các bạn không mấy con này anh tây nó mới ngon chứ còn còn à, còn dùng xí đĩa à, ít con các bạn nói chung ăn tay cái gì cũng ngon thấm thấm gió nữa quá uhm. ngọt nói chung ngon à bạn không ăn mà giờ hít ngọt ngọt cây cây nó thấm điều vị các bạn Mm. Cua hai món Đây các bạn Ồ. Ngọt ngọt Ngon Tức là Ừ Thì vợ mình ăn hơn ngon quá nhưng mà anh hết sấy con bà bảy á wow. ừ quá à, mấy con hả mỡ này mấy con này nó, nó, nó làm viên nó nó hơ bạn rồi liều quá không mời các bạn nha uhm. <sighs> cái gì đây em mà cái bàn ngang Đây, bạn còn xem cái mâm mình làm nè uhm. không mình cũng ờ, vợ chồng mình ăn tinh thú nha các bạn tinh thú ờ, hết cái mâm rồi mình về chơi trời nó tối rồi các bạn mưa nói trời nó ừ, tối là mình cũng tranh thú gì nha các đây Hồi, ờ, video hôm nay mình kết thúc rồi các bạn thôi giờ chồng mình ờ, chào các bạn nha các bạn